ờ, hôm nay ta xin dành 30 phút cho mình chơi gáp một bài gác, ok nghe đấy ha Vô. bằng danh rằng anh đi trước mà để ta để kiếm fan ở cái thằng hài hước đi tới gác hôm nay ta cũng mày ba cái nhá đợn hành đi tới gác cắn đế buông tha thằng già của mày phải gọi ta một tán thiên cha Tạm lộn kiếm thêm chất xám của mày Là hàng ngày tao thừa thải ga lâu như đầu ti giống như đầu bi chơi đẹp thì tao còn để Chứ ghi dê tao đéo đéo coi ga ga gì là sụ như còn con vợ của mày hả chắc chắn cũng là con đệ thôi nếu đúng con cạch tao này mày thầm mày thổi đi mày đéo phải là gác việt mà chính xác là gác việt thôi thú và cầu tiên mày chưa vào đó mà trốn đi vì đó là nơi cách biệt cũng khỏi thế giới lời người vì mày là xúc hoặc ba mẹ của mày cũng lỗi bọn cái thêm muốn nước tao đã hết ý tao gọi mày là con đĩ bất lực mày chỉ là con chó thí về về chưa vào cái lồng con vợ mày mà nứt đi mày chỉ là con chó còn tao là dũng sĩ vì thực tại hôm nay tao đã siêu thoát cho mày đi tơ cày không phải là tao không không phải là tao muốn găng mà tại vì mày chó quá mày biết tao để cho mày biết thế nào là gác thế nào là gác ok what the fuck